Mỹ Thường chia sẻ cũng khá nhiều dự án à, Một cái tâm điểm đó là với cái tầm tài chính tầm khoảng là 10 đến 20 tỷ đó Mỹ Thường thì Mỹ Thường có thể là chia sẻ cho quý anh chị là những cái dòng sản phẩm và những cái biệt thự hoặc là những cái loại hình đất nào mà phù hợp với quý anh chị à, à, mua thời điểm này là để ở và đầu tư được Dạ, um, tầm tài chính mà từ 10 à, tỷ đến 20 tỷ á, nếu như mà quý khách mà thích chọn đất à, về về đất thôi á anh thì mình có thể chọn những dự án à, như là Thái Sơn Bộ Quốc phòng đất nền biệt thự tổng quy mô của Thái Sơn là gần 50 hecta phòng mấy thường và trong à, khu dân cư Thái Sơn nó có diện tích là ngang 10 dài 25 dạ đúng rồi à, hầu như là chỉ là nền biệt thự nguyên khu đó là biệt thự hết á anh thì tầm 250 mét vuông thì à, giá à, khoảng à, hiện tại ở à, bộ Thái Sơn quốc à, Thái Sơn bộ quốc phòng á thì khoảng tầm à, à, 62 cho đến à, cho đến 8 9 10 triệu một mét tùy đường. Dạ. Vậy là tổng diện tích 250 mét vuông thì à, giá rơi vào tầm khoảng à, từ 16 à, đến khoảng 20 tỷ tùy vị trí phải không? Dạ đúng ạ khá phù hợp cho quý, quý anh chị khi mà yeah. Dạ. lựa chọn một cái biệt thự à, khá đẹp thì như phước sửu đang bay lai cam thì ở đây nó khá hợp lý đó biết thường thì ở đây á, là được cái là 50 hecta 49 hơn hơn 49 hecta ờ, nhưng mà ở trong này là toàn bộ là biệt thự hết luôn dạ. nên sau này nó trở thành một cái khu khá đẹp luôn khá đẳng cấp luôn toàn bộ biệt thự và đặc biệt là thêm một cái mô típ mẫu giống nhau hết toàn bộ dạ đúng rồi dạ. và vị trí của dự án này rất là là là đẹp vì ờ, đó là dự án duy nhất mà thông được từ đường Nguyễn Hữu Thọ và sang Lê Văn Lương chính dạ, xác à, và kế bên nó giống như là phía đầu của Phước Kiển á anh sau đó là tất cả những cái dự án lớn như Selecta, ờ, Zyget và những cái dự án ờ, La Villa, Nai Sao đều nằm trên trục Nguyễn Hữu Thọ. Dạ. À... Rồi nói tiếp đến cái dự án Thái Sơn thì bắt đầu Sử và Mỹ Hường sẽ bay lay cam qua để cảm nhận được cái khu La Villa và nay sao Thì ở đây những cái dòng biệt thự mà xây nhà sẵn phong Mỹ Hường Thì dạ. ở đây thì có giá khoảng bao nhiêu vậy Mỹ Hường? Dạ, La, La Villa thì à, hiện tại giá là tầm khoảng 11 à, à, tỷ cho đến 16 tỷ để, để cho có nhà, nhà liền thổ. Diện tích Mà như thế nào đối với những căn như vậy ạ? À, dạ diện tích thì là ngang 5 dài 17, à, ờ, ngang 5.5 dài 17 hoặc là ngang 6 dài 17. À, thì ở khu u này thì đã có một số nhà là đã hoàn thiện rồi, còn yeah. Dạ. lại là chủ đầu tư sẽ là bàn giao hoàn thiện bên ngoài và thô bên trong. Dạ yeah, quá tuyệt vời Ngoài ra còn có những cái căn biệt thự giá từ 20 đến 40 tỷ Và những cái căn gọi là nữa à, bên hâu và những, à, những, những cái căn à, gọi là biệt biệt thự ven sông nữa dạ, không biết trường rồi. Dạ, à, đó là những cái căn mà đẳng cấp hơn thì với cái mức giá nó sẽ ca, ca, cao hơn à, so với những căn thông thường ạ. À đúng rồi thì bây giờ là phước sửu và mít thường chắc là đang đi giữa là giữa một cái ừ, giải biệt thự khá lớn thì à, mít thường có thể là review cho anh quý anh chị khi mà những cái sản phẩm là vip thì à, có thể chọn lựa ở một cái khu dân cư mới hoàn toàn à, hay không và Mỹ Thường à, review cho mọi người à, thấy là Phước Sửu và Mỹ Thường đang đi giữa khu dân cư nào vậy? dạ à, hiện tại à, hai anh em đang à, đi dạo giữa một cái dự án rất là thuộc loại là vip nhất nhà bè đó là dự án Zagat nhà bè dạ. à, khu này là cái công viên lớn nhất của dự án à, trung tâm của dự án đó à, giai đoạn 1 đó anh thì ở đây là à, có nhiều rất là nhiều sản phẩm à, shop house à, nhà phố biệt thự song lập và biệt thự đơn lập à, thì ở đây vip nhất là biệt thự đơn lập view sông dạ có thể một nhìn cái gì ở dãy phía bên kia khá đẹp một cái biệt thự mà hai mặt tiền trước sau và nhìn ra là một cái công viên bờ sông khá đẹp luôn cha một cái một cái khung cảnh khá nên thơ một nơi gọi là gió mát lồng lộng phải không bé trường <laughs> dạ vâng ạ à, có lần em à, dẫn khách à, có lần em dẫn khách à, vào khu này á và khách em nói là à, em có biết lý do tại sao mà à, những những người có điều kiện người ta hay chọn những cái khu như thế này để ở không à, thì khách chia sẻ là nếu mà được ở những cái khu biệt thự như thế này á, thì tuổi thọ của chúng ta sẽ có thể tăng thêm 10 10 năm nữa đó anh. Dạ, yeah, quá tuyệt vời luôn. Thì à, một cái dòng sản phẩm cũng gọi là sự lựa chọn cho quý anh chị và khách hàng. Thì à, nhà bè là một cái tâm điểm gọi là vùng trũng của bất động sản phòng Mỹ Thường sẽ là một cái nơi gọi là à, đầu tư cực kỳ hợp lý cho quý anh chị và khách hàng. Rồi, à, để có nhiều thông tin hơn nữa à, về bất động sản tại khu Nam, Sài Gòn thì à, quý anh chị inbox cho ngay ngay cho Phước Sửu ha và anh à, hãy liên hệ với Mít Hường nhà bè theo cái số hotline bên dưới Phước Sửu Phước Sửu và Mít Hường có khá nhiều cái thông tin sản phẩm cực kỳ tốt cho quý anh chị đầu tư vào lúc này và chắc rồi pháp lý hoàn toàn là hợp lý và gọi là bền vững gọi là sổ hồng cầm tay ngay mua bán sang tên và đặc biệt có những cái căn biệt thự gọi là view bờ sông nhưng mà giá khá hạt rẻ luôn Phương mỹ thường, <laughs> Dạ đúng rồi Giống như, giống như những cái vị trí mà Phước Sự và mỹ thường đang đứng Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau nha